trọn lời tin nhau trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh trắng nơi hậu phương xa lắc vững vàng bàn tay vững vàng tay em mùa xuân rồi đi qua cơn mưa hè hối hả tình ta càng thêm sâu